Cảm ơn Season đã đồng hành cùng Tiên trong video lần này là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. Season tự hào là các sản phẩm được thiết kế từ Hà Nội. Hello mọi người. Thì uh, hiện tại mọi người có thấy là nãy Tiên có quay mà Tiên chưa có chào mà bây giờ Tiên đang ở Chicago. Thì bây giờ Tiên sẽ đi với lại ờ, bạn của Tiên đây là bạn uh, hồi xưa học chung với tiên ở bên chicago là kevin nha mọi người thì ờ, bây giờ tụi mình sẽ ờ, đi đến một cái chợ ở chicago tiên sẽ quay cho mọi người xem những cái hoạt động uh, trong tuần này tiên làm gì ở chicago nha ngày đầu tiên quay trở lại Chicago uh, cảm giác vẫn giống 3 năm trước ở đây Tiên uh, nếu mọi người chưa biết thì Tiên đã từng du học ở Chicago 4 năm rồi và đã về Việt Nam cũng được 3 năm thì bây giờ mới quay lại đây Oh my god, cool mọi người, cho mọi người xem xe Rồi, đi quá nhanh rồi Nhưng mà đây là cái khu West Loop Tiên hay đi thì nó có rất là nhiều nhà hàng Đó, mọi người thấy không? Ta-da! là ngày thứ hai tiếng ở Chicago hiện tại thì đang ở ờ, Westfield Mall đó là một cái mall ngay ở suburb chứ nó cũng không có ở downtown thì lát nữa tôi mới lên downtown để ờ, mua sắm một chút hôm nay trời cũng mát các mọi người cũng không có nóng à, không có lạnh nữa. ok thì uh, tụi mình đã uh, đi cái mall xong rồi bây giờ sẽ uh, đi train lên trên uh, downtown. downtown lúc thì thường thường là tụi mình hay đi uh, hồi xưa lúc mà đi học thì tụi mình rất là hay đi train tại vì có cái thẻ CTA trường của trường free yes. Dạ. á, nên là khi nào tụi mình cũng đi train hết thì rất dạ. là quen thuộc mọi người con đường đi học ờ, ngày xưa của tiên là tiên khi nào tiên cũng đi train hết nhưng mà thường tiên sẽ đi red line còn ở đây là hôm nay là brown line thì ờ, là tất cả các line ở đây đều nó, nó sẽ đều xuống downtown hết nên là cho dù mọi người ở đâu thì vẫn có tàu để đi Chicago đường cái là di chuyển công cộng rất là ok luôn từ train đến bus là sẽ có rất là nhiều cho mọi người đi cho dù mọi người ở xa rồi tụi mình đã đến downtown đây là khu ngày xưa tiên ở thì nó rất là gần nói chung là nó trong downtown luôn á mọi người thì khu này nó gọi là Gold Coast <laughs> Gold Coast thì ở đây nó có rất là nhiều nhà hàng mọi người à, bây giờ tụi mình sẽ đi ăn một cái nhà hàng mà tụi mình rất là hay đi ăn hồi xưa đó chính là Velvet Taco rất là gần nhà tiên đi vài bước là tới thôi ok giới thiệu dạ. đi thì tụi mình đã gọi bốn dạng taco khác nhau à. cái này là hình như của tiên nè shrimp shrimp and grits à. là tôm với grits là gì grits ờ, là grits grits grits mấy đồ đồ chua hả không phải không phải grits giống như cái bột à à rồi rồi cái này nè yes đấy phải tính sổ đúng rồi okay. rồi cái này là fish and chips của tiên nè ờ, I love this cái này là favorite của tiên ở đây yeah. mọi người ngon lắm cái này là favorite của Kyle là Cuban Ờ. và cái này là burger Kobe Kobe burger đây là Kobe burger còn cái này là Cuban à, nếu mọi người mà có qua Chicago thì hãy thử Urban Sago chắc chắn là mọi người sẽ love this shit luôn á sẽ thấy là rất là nhiều building đó xong rồi ờ, ở dưới kia thì là không cái cầu rất là đẹp và có một cái apple store cực kỳ lớn thì tiên sẽ cho mọi người xem nha Chicago thật sự rất là đẹp đó mọi người nó giống như một cái ờ, New York vậy nhưng mà nó phiên bản sạch hơn thôi <laughs> đây là cái river rất là nổi tiếng ở Chicago đây mọi người ơi thì mỗi năm đó có đến St. Patrick đây thì nó có nhuộm cái sông này màu xanh lá cây nếu mà mọi người có xem một cái vlog của Tiên ở Chicago rồi đó rất là đẹp luôn thì tụi mình vừa mới đi cái uh, Starbucks Reserve ở Michigan Avenue xong thì bây giờ thì Tiên sẽ đi uh, Bed Bath Beyond để mua Mizar đồ Lết bết What? Anh quậy gì vậy? Khai hồ vô duyên á mọi người Rất vô duyên luôn Lết Quậy lắm, hay quậy lắm Rồi không có làm gì tiên đó Rồi biết là cái bị abuse <laughs> Bị đánh rồi bị chửi Em đánh anh rồi nào? Đừng có xạo Tiên không có như mọi người nghĩ đâu ừ. Tiên thì rất là rảnh rỗi ừ đúng rồi thiệt làm con trai á người ta không có hiểu được cái cảm giác đang tâm sự mọi người hả bị abuse đúng rồi giống như mình nói mình là abuse người ta không tin nhưng, thì đúng rồi nhưng những người xung quanh sẽ thấy được cái cảnh đó ai thấy Evan mình có thấy không có có có, có. trời ơi đúng xạo luôn đúng là con trai bên nhau mọi người mọi người chắc phải bên tiên để hỏi là mấy đứa trong thang máy hồi nãy nữa nó thấy tiền tiền nó còn ở bia bạn trời ơi thiệt là anh là anh vậy luôn hả Ừ Thì okay. đó Such nè. a good boyfriend Yes Tại vì Tiên á luôn luôn Không biết tại sao nha Đi đâu cũng vậy á Luôn luôn order dính Một cái nước Siêu dở luôn Chùm luôn Mà mỗi lần order nước dở xong Là lấy hết của cái KO Nói là thôi Em nghĩ là cái này sẽ hợp với anh Không chớ mọi người ơi Tiên có vậy không, đâu nha mọi người nha Hà luôn Bây giờ tụi mình sẽ đi mua đồ nha 10 lần là chính Hello mọi người, thì hôm nay là thứ ba là chị vừa mới đi ăn một cái quán mà hồi xưa tôi rất là hay đi ăn ở Chicago là Ocean Bar là cái quán mà phải nói là nó rất là ngon và nó rất là nổi tiếng của người Chicago nên thường ai tới thì cũng rất là em sẽ đi ăn cái quán này hiện tại thì tiên đang ngồi ở một cái cà phê gọi là Sawada Coffee tiên cũng ờ, ngày trước tiên cũng hay uống ở đây rất là nhiều nó có một cái loại uh, cà phê rất là đặc biệt đó là matcha với lại cà phê thì lát nữa tiên sẽ ờ, cho mọi người xem đây thì cái cà phê hồi nãy tiên nói là uh, này là nó gọi là military thì nó sẽ là uh, có matcha có trà xanh và nó có cà phê luôn mọi người đó thì uh, cái chỗ này nó gọi là Sawada Coffee nè nó nằm ở uh, khu này là khu uh, loop uh, khá là nổi tiếng có rất là nhiều nhà hàng ngon cho nên là các bạn nào mà uh, có visit Chicago thì hãy đi xem thử cà phê này nhé good morning mọi người Hôm nay ờ, tụi mình trời rất là nắng cho nên là tụi mình sẽ đi ờ, fashion outlet yep. ở gần sân bay thì ờ, hôm nay thì tụi mình rất là nắng nên là hôm nay tiên có đeo một cái kiến uh, của season hút này đọc đúng tên nó sẽ là season nha mọi người tại vì tiên đọc theo kiểu mỹ thì nó là season nhưng mà nếu mà đọc đúng theo cái kiểu của brand á thì nó sẽ là season cao cũng đang đeo cái dòng được hết luôn mà đang cao thì đeo cái uh, kiến cận à không không kiến giả cận thì uh, đây là cái dòng được hết mới nè mọi người thì tiên sẽ cho mọi người xem kỹ hơn đây là cái đằng trước uh, cái cái cái gọt cái trồng của tiên thì nó là màu hồng tiên chưa có cái uh, dòng nào mà có mắt kiến màu hồng cả cho nên là ngày hôm nay tiên pick out cái này của season cái uh, ngang của nó thì uh, nó cái những cái đường mà nó làm rất là tinh tế mọi người nha ở đây nó có chữ season ở bên trái đây nè xong rồi trong này nó sẽ ghi là chữ uh, the cut một đó còn của cao thì nó cũng là kiểu dạ yeah, bù cao thì cũng sẽ như vậy nói chung của cao nó khác với tiên cái là cái gọng của tiên thì là gọng cứng gọng ừ, vuông ừ, ừ. à, còn của cây của cao thì là gọng tròn à, cao thì cao thích những cái kính gọng tròn hơn đó mọi người có thể thấy ở đây bên này sẽ ghi là the cut cao xưa giờ mua kính của season hơi bị nhiều nha Yeah. Anh cũng có một lần kêu mua cái ờ, cái màu gì ta? Cái cái màu trắng đúng không? Đúng rồi. Cái ờ, màu, à, cái màu trắng rồi thì cái ngày hôm nay thì tụi mình ấy là cái dòng The Cut nhưng mà tiên cũng nghe nói là season sắp ra một bộ sưu tập mới rồi nên là nếu mà mọi người đã muốn mua sắm thì hãy đến hai cái store của thành phố Hồ Chí Minh để mua nha hoặc là mua online. Mình đã đến chỗ shopping rồi và đang đi vào một chỗ đúng bài của Kyle đúng không ạ? Toàn là giày không à? có mấy đôi Jordan ở đây rất là đẹp nè ở đây thì nó bán kiểu ờ, Supreme, Jordan, Comme des Garçons rất là nhiều hãng luôn á chung là đó là, vô đây là tiên phải đợi rồi hmm. Cảm ơn Season đã đồng hành cùng Tiên trong video lần này là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. Season tự hào là các sản phẩm được thiết kế từ Hà Nội.